thì cảm giác rất ơi wow nhìn cái này nè mọi người nhìn sao nó ớn với ta Mến chào anh chị em cô dì chú thím Chào mừng anh chị em cô dì chú thím lại đến với video tiếp theo của TBL Trong hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, khách sạn hoang, biệt thự hoang. Thì à, tình cờ TBL gặp phải một cái căn nhà hoang bên ngoài nhìn vô Hết sức là kỳ bí và có những cái à, bí ẩn bên trong Thì à, hiện tại là TBL đang đứng trên một cái tuyến đường nhựa hành trình rong ruổi đi tìm kiếm thì đang đứng ở trên một cái tuyến đường nhựa thì thấy phát hiện có một cái ngôi nhà hoang ở đây ở mặt tiền đường luôn không hiểu gia chủ vì sao vì một cái à, lý do gì mà lại bỏ hoang cái căn nhà này ở đây thì à, mời quý anh chị em cô dì chú thím cùng đồng hành hết video này với à, TBL nha bây giờ mình sẽ à, tiến hành vào trong để à, khám phá xem ngôi nhà này nó như thế nào nha mọi người đây bên phía này bên kia mọi người Đó, bây giờ mời à, mọi người cùng đồng hành với TBL nha nghe nói là cái à, khu vực này gần rừng núi nè có rất là nhiều rắn rít côn trùng luôn mọi người Tuy ở cái mặt đường nhựa rất là đắc địa luôn nè bây giờ TBL sẽ cùng mọi người tiếp cận với căn nhà này và khám phá từ phía ngồi vào trong nha đây phía bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy nó có cái sự bỏ hoang rất là lâu luôn cho nên là những cái à, dây leo lên tới nóc luôn mọi người và có cái tổ chim ở trong đó mọi người có cái tổ chim nữa bây giờ TBL sẽ à, đi một vòng cho mọi người xem nha đây phát hiện có cái tổ chim luôn wow. nhìn phía bên này nhìn qua nhìn căn nhà rất là to luôn nha mọi người giờ mình sẽ tiến vào bên trong rất là cẩn thận luôn nha mọi người đi cẩn thận rắn sợ nhất là rắn nha à, nhìn ở góc độ này nhìn ngôi nhà rất là lạnh lùng luôn lạnh người thì thường thường những cái à, căn nhà hoang để lâu rồi không có ai ở thì sẽ có những cái phần âm vào trong đây trú ngụ và tạo cho căn nhà một cái thật là u ám và có những điều tâm linh chúng ta không thể nào giải thích được nha mọi người à, đây mọi người những cái ngạch cửa khung cửa đã được ờ, lấy hết nha mọi người không có để lại em cả nhà lấy hết chứ không có để lại giống như cái ngôi nhà mà hôm qua TBL ờ, quay là toàn bộ cửa được giữ nguyên còn này toàn bộ cửa là đã lấy hết nha còn lại không không à thì theo TDP thấy á, là người ta xây tường 20 nha mọi người tường đôi á ừ, tường đôi nguyên cánh tay tường đôi rất là chắc luôn à bây giờ chúng ta sẽ đi qua phía bên này và bước vô bên đây tường đôi nha mọi người dần phía bên trên bên này thì phía mặt trước thì người ta làm tường đôi nha mọi người nhưng phía bên trong có một cái phát hiện mọi người đây lư hương nha mọi người không hiểu là cái lư hương này đặt ở đây có mục đích gì hay là một sự tình cờ chắc uh, ờ, TBL nghĩ đó là sự, sự tình cờ mọi người trên trần nhà là mọi người vẫn còn ton nha rồi vẫn còn cửa sổ bên này thì người ta chỉ làm tường 5 thôi rồi tường 10 thôi tường 10 có nghĩa là một cục gạch thôi chứ không phải tường đôi giống như mặt trước mặt trước làm tường đôi rồi mọi người cái bàn thờ cũ ông địa có một cái con lăn con kỳ lân nha mọi người wow, con kỳ lân này nó quay cái đầu vô trong quay cái đít ra ngoài đây là mọi người cận cảnh con kỳ lân thì trong cái căn nhà này DBL bước vào thì cũng ờ, cảm giác chưa có gì ở ngoài thì nhìn vô thấy lạnh người nhưng mà vô trong thì cảm giác rất ơi wow nhìn cái này nè mọi người Nhìn sao nó ớn như ta Wow, trong đây Nhìn ướt ác luôn Wow Và còn một cái tẩu không hiểu vì sao những cái căn phòng kia thì khô ráo thậm chí căn ngoài trước cũng khô ráo luôn nhưng cái căn này lại rất là ướt luôn nước không à PBL cũng không hiểu nếu ai lý giải được cái à, hiện tượng này thì hãy à, bình luận cho TBL được biết nha đứa đục hết à nhưng cái điều không lý giải được là cái căn phòng này tại sao lại rất là nhiều nước luôn không hiểu trong khi đó bên cạnh đây lại không có nè khô rơm và căn phòng ngoài trước đây cũng không có luôn em cả nhà đây có một cái miếng gì nè không hiểu cái miếng này là cái miếng gì luôn mọi người không hiểu cái miếng này là miếng gì luôn á ai hiểu miếng này miếng gì giải thích cho TBL nha miếng giải miếng vải nhưng mà mà mà cột ở đây để làm gì rất là lạ luôn kỳ lạ không hiểu nổi đây mọi người đây có một cọng dây ôi con ong ngon nó bay vào con ong này mọi người ông này chắc ong bắp cày quá ông bắp cày sao á ông này chết chắc hơi bị đau á ừ đúng quá đây cộng dây nè mọi người không hiểu là cái cộng dây này treo ở đây để làm gì luôn á rất là kỳ lạ luôn thì bây giờ mình sẽ qua phía bên đây nha mọi người bên đây cũng có một cái cộng dây treo lủng la lủng lẳng nè mọi người đây uhm. có một cái cọc dây thấy không cả nhà không hiểu cọng dây này có tác dụng gì luôn mà nó thăng băng để xem nhà này có mấy cây một hai Thank you. Một bên là hai cây, một bên là ba cây. Không biết là nó có phạm phong thủy gì hay không. Hàng này là ba cây nè mọi người. Còn phất bên trong này cây nữa. Còn cái nhà trước là chỉ có hai cây thôi. cái đó nhờ chuyên gia phong thủy giải đáp dùm nha tiếp tục chúng ta sẽ à, ướt sang bên đây này thì chúng ta sẽ thấy một cái cọng dây leo nè mọi người lúc nãy chúng ta vào á phát hiện ra là hai cái ổ chim và một hai cái ổ chim thôi mọi người hai cái ổ chim cộng dây leo chứng tỏ ngôi nhà này bỏ rất là lâu luôn là vì liền mới lên tới trên đó thì không hiểu căn nhà này có phạm phong thủy gì hay không mà người ta lại bỏ hôn như thế này đây mọi người phía trước đây thì có hai cái cây nè ừ, cây này nè với lại phía bên này một cây nữa hai cây còn phía sau á, là có ba cây nha thêm một cây chỗ này nữa nè mọi người đó một cây nè và hai cây đằng trước là ba cây là phía sau còn phía trước chỉ có hai cây thôi thì không biết là ngôi nhà này có cái phạm phong thủy gì hay không thì à, mong à, quý vị khán giả hãy à, cho biết và để lại một cái bình luận ở dưới nha để TBL được biết nha thì video cũng ờ, khám phá xong ngôi nhà này rồi đó. thì TBO cũng ờ, xin kết thúc video tại đây nha chúc mọi người có một ờ, ngày xem YouTube thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha